Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Just to me in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the band. Legacy. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Kiếm Minh Thì hôm nay mình sẽ cùng với anh em thử trải nghiệm event Eleven Simboy Và mình sẽ cùng với anh em thử xem đối với event này thì chúng ta sẽ có nhập được những món đồ giá trị gì hay không Và làm sao để làm được nhiệm vụ và có thể mở được những món đồ đó Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu về event này thì tất cả những các event khác chúng ta sẽ phải nhập vào ô bên trái góc trái ở phía trên màn hình và đây là element symbol thì để làm sao có được những mảnh event này và cách thức nó dùng ra sao và nó sẽ dùng như thế nào thì event này rất đơn giản anh em chỉ cần việc là đi đánh quái đi tên quái và tích vào ô nhập event nó sẽ nhập được bao gồm là summon các cũng như là các mảnh của symbol element hay còn gọi là các mảnh thuộc tính thì các mệnh thuộc tính này khi mà anh em nhặt đủ năm loại là gồm lửa, nước, đất, gió và bóng tối thì ứng với năm loại cùng đầy đủ như vậy thì chúng ta có thể đi đến nhân vật NPC là H và chúng ta chỉ cần đổi Seaboy Cambridge để tạo và khi chúng ta chỉ tạo một lần thì chúng ta sẽ được là gì chính là một hộp Element Book và hộp Element Book này sẽ rơi những vật phẩm như thế nào thì bây giờ mình sẽ cùng với anh em mở mình hiện tại sẽ có gần đầy như đầy đủ là 255 mảnh và chúng ta sẽ mở hết để xem đổi được từng này mảnh thì chúng ta sẽ đạt được món đồ như thế nào mình sẽ mở một lần cho full hòm luôn full hòm này luôn 16 17 Đây. rồi bây giờ là đã full có thông báo này đã full thì khi mà mở như thế nào và nó sẽ đạt được vật phẩm gì thì mở anh em chỉ cần nhấp chuột phải vào hộp rút hộp 11 ờ, book này thì nó sẽ ra vật phẩm thôi đây tuyệt thoại vậy ui mình được 13 rút đó để cộng thêm 13 rút tiếp tục thì element trao là cái gì đây đây mình đã được đồng element trao cái này sẽ dùng để ép uh, cộng sách quân đũa sách thuộc tỉnh nha nhé bùa thuộc tỉnh đấy tiếp nữa ui vẫn là element trao nhiều quá gì đây ui ballet cái này sẽ tăng thêm 100% kinh nghiệm tiếp nào vẫn là 100% kinh nghiệm Black Apply ui 50 à 50% mình sẽ mở xem ui sẽ thuộc tính đấy nha hy vọng là ra 5 socket 4 socket Ec. chỉ có một thôi tiếp tục chúng ta sẽ tiếp tục mình vừa nhận được 7 rút đây tiếp tục là sẽ thuộc bình này nè lần này là hai socket có hai ô để khảo tiếp tục nào vẫn là vừa tăng kinh nghiệm tiếp tục là sẽ thuộc tích vẫn là hai ô socket lại là bùa tăng kinh nghiệm à bây giờ là nhặt được uh, mảnh thay đổi thuộc tính thì mảnh nó sẽ dùng như thế nào mảnh này anh em dùng để đổi được cái thuộc tính giống như đây là thuộc tính lửa anh em dùng mảnh này có thể đổi bất kỳ sao thuộc tính mà anh em mong muốn tiếp tục nào ui nhiều quá nhiều uh, à, buổi tăng kinh nghiệm quá bây giờ mình sẽ gộp cái bộ này lại cho nó bớt vô trọng sau đó mình sẽ cùng với anh em mở tiếp tục mở tiếp thôi rồi lúc để tăng thêm phần trăm tỷ lệ may mắn 10 phần trăm Ui, ừ, nhiều thế mảnh số 4 à đây là mảnh để mở slot số 5 nha các anh em mảnh này khi mà anh em dùng đủ 1 2 3 4 thì anh em sẽ ghép số 8 anh em sẽ ghép được một cái bùa và cái bùa này dùng để mở cái khe số 5 của sách thuộc tính bình thường sách thuộc tính có 4 khe thôi ui 18 rút 12 rút đây bùa 100 gộp vào đây buồn 50 vào đây rồi 100 vào đây tiếp chín đốt bây giờ mình sẽ tiếp tục đổi tiếp các mảnh này thành hộp đây một bây giờ mình sẽ đổi hết tiếp tục nào cầu trời khẩn phật cho con ra được bốn khe như vậy là mình đã tiếp tục đổi được full hộp tiếp tục mở thôi trời ơi vẫn là một bây giờ chắc những sách thuộc tính mà chỉ có một khe mình sẽ bán đi đấy ba khe rất là ngon bây giờ những sách những sách thuộc tính mà một khe là mình sẽ bán đi tiếp tục ui hai khe 50 đi 50 mình sẽ à, cun đun ngon ba slot ba khe cũng được giữ lại 6 rút AK 3 slot Ôi trời ngon thế 4 slot Yes Yes Cuối cùng cũng có một cái 4 slot Cực kỳ ngon Đây là một thứ rất đáng tiền nha nhé Tiếp tục 4 Trời ơi 2 slot Mình sẽ phải cắt Oh yeah Mình sẽ phải cắt 4 slot đi Không phải tỷ là bán nhầm Bán 2 slot Cắt ngay cắt ngay hàng ngon là phải cắt ngay 4 slot này 3 slot này 3 slot này hai slot sẽ bán một slot sẽ bán hai và một slot sẽ bán nha nhé không để chữa làm gì cho chặt trước mình sẽ bán hết tiếp tục chúng ta tiếp tục công tác mở thôi hy vọng là lần này cũng sẽ hết như lần trước nhưng mình sẽ phải là gom lại thế này xuống đây còn bộ con nữa một ồ gì để mình trên này đó chào, rồi ra cái này tiếp tục đấy đấy ba sao lỡ ngon hai gì tiếp tục hai sao đấy trời ơi sao lại hai sao lọt bán tiếp tục phi shop chúng ta sẽ phi shop hai sao hai sao lọt phi shop và ba slot sẽ giữ lại anh em nào mới chơi và cần à, ba slot sẽ cần hữu mình nha mình sẽ cho mình sẽ tặng cho anh em chỉ cần level 300 là anh em có thể mang được đây là chúng ta đã mở hết một lượt thì tiếp tục mình sẽ tiếp tục đổi thêm à, full home nữa và chúng ta sẽ tiếp tục mở Ok, vậy là đây là số bốc mà chúng ta sẽ còn lại cuối cùng và mình cũng đã lấy ra cuốn bộ khe để gọi lấy, lấy may mắn chúng ta sẽ tiếp tục mở trời ơi lại là bùa rồi à? đấy trời ơi vẫn là khe đây khe số 1 chúng ta đã có thêm một khe số 1 1 3 và 2 sẽ cần một cái khe số 4 nữa đấy trời ơi sao lại là hai bạn tiếp tục lấy cái bốn bốn khe ra là sẽ có là may mắn đấy cun đun cun đun trời ơi một khe trời ơi tiếp tục nào man Cung đun Cuối cùng, cái cuối cùng có phải là cái đinh mình không? Trời ơi, hai khe để mình sẽ tổng kết lại xem hôm nay chúng ta mở hết một lượt sẽ được bao nhiêu chúng ta sẽ được gần như là 400 rút và bao nhiêu cuốn đây đây mình sẽ xếp gọn lại bảy cái vẽ thay đổi thuộc tính để xem bao nhiêu bùa hai năm bốn năm sáu bảy 50 mình sẽ để lên 100 50 đây mình sẽ gom lại cho nó gọn chúng ta sẽ được tầm chỉnh cuốn sách thuộc tính đây một socket mình không tính 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9 chỉnh cuốn sách thuộc tính level 300 và chúng ta sẽ có được 41 cái bùa tăng kinh nghiệm đến 50% cũng như là thêm 37 bùa tăng lên 100% kèm theo đó chúng ta sẽ có thêm được gần 300 rút có thêm được 3 mảnh chống mắt khi mà tháo enter chúng ta lại tiếp tục có thêm 5 mảnh slot để có thể ghép để mở khe số 5 cũng như là 7 mảnh thay đổi thuộc tính thì mấy cái này sử dụng ra sao và dùng để làm gì mình sẽ có video riêng dành cho em đó vì cái video bây giờ cũng khá là dài rồi thì trên đây là video mình giới thiệu với anh em về Event Simple 11 cách thức mở ra như thế nào và có thể đạt được những thứ gì để anh em có thể tham khảo hy vọng video này sẽ giúp ích cho anh em và anh em đừng quên để lại cho mình một like cũng như một đăng ký kênh để có thể theo dõi được những video tiếp theo mới nhất của mình bye bye hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo